mấy nay nước ngập mặn mà các bạn ơi ốc leo cây không à bữa nay là ốc bò được rồi nay ốc ờ, đi ờ, làm clip cho các bạn xem tiếp nha mời các bạn đi theo anh em mình đón xem anh em mình làm cái gì nha các bạn là món cam xào chua ngọt cùng với thịt uh, nạc chiên trứng wow. còn cái mùi cái cái cái cái vị cam này mình xào lên nó nó khi mà nó chín rồi các bạn nó rất là thơm ngon quá các bạn ơi vì à, heo nó đã uh, mình đã bơm cho nó hai hai quả bơm giờ này nó còn vơi các bạn thôi mình xin chào các bạn đây chào tạm biệt các bạn đây mình đi